Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure Thì hôm nay mình lại tiếp tục review cho mọi người xem một cái sản phẩm nữa Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki YNK Adventure Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem cái giường này, cái này á gọi là cái stretcher Giống như cái giường xếp mà của Việt Nam mình vậy á Thì cái này mình mới mua để review cho mọi người xem Và video vừa rồi á là mình có review cho mọi người Cái lều à, square của tụi mình Sau khi mà mình thay cái lều của Audi á Mình chuyển qua mình sai cái lều square ở dưới này này Thì cái đó là đợt trước mình nằm thử ở dưới à, sàn mặt đất á Thì thấy cũng ok Nhưng mà hôm nay mình muốn thử một cái kiểu khác là mình à, cho cái giường xếp này ở dưới xong để cho cái swag này á nó nằm ở trên cái giường xếp để nó cách mặt đất cỡ khoảng như đây này chắc cỡ à, gần nửa mét khoảng khoảng đó để cho mình lúc mà sáng dây hoặc là mình lúc mình đi vào giường mà thảo dây á mình à, thẳng cái chân xuống chứ mình không phải ngồi khom khom ở trong cái swag này gây cảm giác khó chịu nghĩa là nằm swag nhưng mà vẫn ở trên cao thì lúc mà mưa nó cũng rất là tiên luôn tại vì trải bạt á khi mà mưa thì nước nó vẫn đi xuống dưới cái bạt và nó có thể ngầm từ đường dưới ngầm lên hoặc là lúc mà các bạn bước ra khỏi cái sweat buổi sáng á là xung quanh nước là bị ướt nếu mà trời mưa là hát vào thì mình không muốn cái đó cho nên mình muốn mua cái này để mà review cho mọi người xem là cái nào mà thích hợp cho mọi người nếu mà sweat mà size mùa hè không cần cái này thì chắc là cũng không sao đó nhưng mà mùa đông mình thấy là cực kỳ cần luôn và đặc biệt một cái về cái stretcher này á nếu mà trời mưa ở đường dưới đất á mà nó bị sùng nước giống như kiểu buổi đêm bạn ngủ xong rồi mưa to buổi đêm á rồi các bạn biết mà sáng dậy mà thấy dưới đất nó bị sùng nước á thì nó cũng bị ướt sweat hay là ướt nêm của các bạn đó là cái đó rất là tiện mình rất là thích luôn bây giờ mình sẽ mở cái này ra cho mọi người xem nhá rồi bây giờ mình sẽ mở hộp đây cái này là khả năng nha mọi người một mình mình sách là là thấy cùng oai oai á cái này là 18 kg cái cái stretcher này này là 18 kg nhá nhưng mà bù lại á nó rất là chắc chắn luôn cái à, tải trọng của nó chịu đựng được là 200 kg như vậy Đấy. bây giờ mình sẽ lắp cái này cho mọi người xem nhá mình cũng chưa lắp cái này bao giờ cho nên là <laughs> không biết có khó không nó là như cái giường xếp ở Việt Nam vậy á nhưng mà là chắc chắn đấy như thế này là xong rồi cái này mình thấy setup nó nhánh phết để mình ngồi thử xem cứng cáp như là chắc lắm cái sản phẩm này là nó gòn như vậy đó để bây giờ á, mình sẽ à, setup các cái squat ở trên này cho mọi người à, xem là một cái setup complete là như thế nào nhá Bây giờ mình sẽ mở cái à, square này ra Mình đặt lên trên này để setup cho mọi người xem nhá Lần trước mình à, review xong mình nằm thử cái này một đêm á Thì nó rất là ấm luôn Cực kỳ ấm, nóng luôn á Mà đợt trước là mình đắp à, ba chăn Một cái lót đường dưới Và hai cái là đắp ở trên người Thì đợt này á, vì nó ấm quá Cho nên là tụi mình là quyết định là Để hai cái chăn kia ở nhà chỉ mang một cái chắn thôi để xem đợt này có bị lạnh không Còn một cái mà lần trước review xong mình về mình rút kinh nghiệm là cái giấy của Suez này này nó thiết kế là nó không đi kèm với cả cái nệm mà tụi mình mua thêm cho nên là lúc strap lại á thì nó cái giấy nó bị ngắn cho nên thành ra là mình mua thêm bốn cái sợi giấy này ở Bắc Ninh để tụi mình về tụi mình scrap cái này lại á cho nó chắc và nó dễ dàng cho tụi mình hơn bây giờ để mình mở ra cho mọi người xem nhá nếu mọi người muốn biết cái thông tin của cái giấy này á thì nhớ để ở uh, dưới bình luận để mình sẽ chia sẻ với mọi người à, rất là tiền luôn cái này mình mở ra như vậy một hồi là cái nềm ở trong này là từ phong lên luôn nha mọi người cái việc xếp này á nó sẽ làm nó hơi nhỏ hơn so với cái swag này một tí thì mình có hỏi là tại vì sao thì mấy người bán người ta sẽ giải thích là khi mà mưa thì cái swag này là bự hơn á thì nó sẽ đổ mưa ở xuống phía dưới cho nó không, không, ờ, nước mưa nó không bị lon vào cái cái ờ, stretcher này cái giường xếp này thì nó sẽ bị ướt ở dưới thì mình nghe là mình thấy hợp lý thì để đợt này mình nằm thử xem là coi cái đồ ngắn của nó hai bên á nó có gây khó chịu không nó có chắc chắn cho cái swag này không thì mình vẫn review cho mọi người xem thấy nhá tại vì lần đầu mình cũng sai những cái sản phẩm này ok rồi bây giờ mình sẽ à, setup cả cái swag này này đây là mấy cái que setup mình để trong cái túi cho con này đó nó chỉ có hai que căn bản thôi một cái ở trên này rồi hai que ở hai bên đấy setup cái này thì rất là nhanh gọn lẹ rồi bây giờ cho nó vào cái móc ở dưới này bên này cái nữa rồi cho mấy cái hút vào này hôm nay mình tới hơi trễ cho nên là quay review cho mọi người à, hơi tối cho nên là mọi người thông cảm nhá tụi mình là cố gắng mở đèn để sáng cho mọi người xem rồi mình thích cái square này một cái là setup nó rất là nhanh nhưng mà lúc gập lại thì hơi mất thời gian nha nếu mà muốn gập cho nó gọn để cho vào cái túi thì hơi mất thời gian hoặc là do túi mình mới sai á túi mình chưa biết cái mèo như vậy là ở trước xong ấy nhá để bây giờ mình ra phía sau mình làm thêm nữa rồi sau này cũng tương tự như vậy cho vào cái móc này này xong rồi tới bên này nếu mà ai muốn biết thông tin của cái lều thì à, mình có để ở dưới cái phần à, thông tin mô tả của cái video này nha mọi người những cái sản phẩm mà mình sai thì mình sẽ thường để ở dưới đấy cho nên mọi người cứ click vào còn nếu mà video nào mà không có thì mọi người cứ à, comment để cho mình biết thì mình trả lời cho mọi người nhá mùa này là đang đi cắm trại là vào mùa xuân ở úc rồi cho nên các bạn mà có đi cắm trại là nhớ mang theo đồ để mà xịt mũi nhá chứ bây giờ mùa xuân á muỗi là, là đá nhiều lắm đấy mình đang đứng quay review cho mọi người mà muỗi nó cắn qua trời là xong hai bước giờ bước cuối cùng này ghép cái que này vào cho vào hai cái lỗ này nó kéo dàn nó ra cho nó căng thì mức có thể để cho cái lêu nó cắn nhá thì như mọi người thấy này thấy cái dương xếp nó bị ngắn hơn ờ, cái cái cái uh, square này của mình nhá đó thì lúc mà mưa nó sẽ chảy thẳng xuống đây luôn cho nó không bị trôi ngược vào đây nữa đó, cũng hay và cái dương xếp này á, là do tụi mình tìm hiểu uh, nhiều thông tin là người ta bảo là với cái dương swag thì loại bự này á là không có cái dương xếp ở dưới những cái loại single á, nhỏ á, thì nó sẽ có còn loại bự này cái hàng king này nó không làm là cái hàng Australia này mà tụi mình mua á, cho cái dương xếp đường dưới này này là người ta làm size queen để phù hợp với cả cái swag này luôn đó cho nên là à, nhiều người sai và review rất là tốt cho nên là tụi mình cũng muốn mua thử để mà review cho mọi người xem cho biết nhá sau khi mà mọi người cắn cả cái dây này rồi á thì bỏ mấy cái móc này vào nhá đó cho nó cắn cái leo lên này đấy cái leo square này này mà nằm ở dưới đất á thì mình sẽ đóng mấy cái pin xuống à, mấy cái cọc xuống ở, phía dưới cho nó chắc rồi mình hỏi người ta là nếu mà nằm như vậy cách khỏi mặt đất á thì bây giờ đâu có đóng được đâu thì người ta bảo á là khi mà cho nềm và cho lều lên trên này rồi á thì nó rất là chắc luôn là thực sự là không cần nhưng mà các bạn muốn yên tâm á thì các bạn có thể buộc sợi dây vào đây xong rồi kéo xuống dưới này xong rồi đóng cái pin vào đó thì mình nghỉ cái cách đó mình nghỉ thôi thì mình nghỉ như vậy nó cũng quốc rồi bên này có cái awning này á các bạn muốn chắc hơn các bạn có thể buộc dây vào cái awning này xong kéo xuống dưới mặt đất xong cái đóng cái pin xuống bốn góc xung quanh phải thêm hai cái awning là quá chắc rồi không thể nào mà nó, nó lật nổi thì bây giờ mình sẽ đi lấy cái dây để mình buộc xong rồi mình đóng xuống cho mọi người xem nhá cái squat này á lúc mình mua là nó không đi theo mấy cái dây để mà buộc như thế này đó cho nên là mình tự chế mà tụi mình à, đi cắm trại á là trong xe lúc nào cũng thủ mấy cái giấy hết để lỡ buộc bạt này hay là buộc những thứ khác này đó có giấy rất là tiện đợt trước mình có giới thiệu với mọi người là cái cuộn giấy của áo đi rồi à, đợt này mùa xuân nó lại ra mấy cái đồ cắm trại lại có cái cuộn giấy này là một cuộn 40 mét này là 10 đồng nhá rất là rẻ luôn cho nên đợt này mình mua được à, ba uh, cuộn nhưng mà chỉ có một cuộn màu hồng này á, là có có cái phản quang này này còn hai cuộn kia nó không có tại vì hệ thang rồi cho nên thôi tụi mình chịu nói chung màu nào mà không quan trọng quan trọng là buộc cho nó chắc là với giá thành rẻ là ok rồi thì bây giờ mình sẽ buộc cho mọi người xem kỳ swag này nó chỉ đi kèm hai cái giấy cho cái ống ninh thôi À, đây thường thường cắt mấy cái giấy này á thì mình sẽ thơ lửa mấy cái đầu mà mình mới cắt á để cho nó khỏi bị ờ, sớ với bị bóng đó nhá mà thơ lửa này cái nhựa nó chảy á thì nhớ mang găng tay chứ không nóng tay á thì làm như thế này thì cái giấy này sai nó sẽ bền hơn đi cầm trại mang theo cái kho lửa này nó cũng tiện Rồi ờ, bây giờ mình sẽ buộc hai cái ón ninh nhá, một cái ở trước và một cái ở sau. Thì đợt này mình à, cắm trại đây 4 à, ngày lận, cho nên mình buộc cái này lên cho nó thoáng. Cuối cùng mình đã setup xong cả cái lều của mình nằm trên cái giường xếp này cảm thấy rất là hợp lý luôn mà nó chắc lắm nhá. Mình đi chế với cái sợi dây này xung quanh là nó rất là chắc. Hiện tại rất là vui với cái à, sản phẩm à, giường xếp này luôn. Thì bây giờ mình setup xong cả cái swag của mình rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhá. Đây là cái đêm này á là đêm uh, à, queen size là cho hai vợ chồng mình ngủ. Đây một túp lều tranh <laughs> hai cái tim vàng <laughs> đây là cái cái mình muốn nói này sáng dậy là mình đi đá mình thẳng chân như thế này mặc dây ở đây đó rồi buổi tối á mình có thể giấu dây ở dưới này cho nó khỏi bị ướt đó rất là thoải mái luôn nha mọi người rồi bây giờ mình tháo dây mình thử nằm cho mọi người xem nhá như bình thường tháo dây như vậy xong cái nằm cái ôi chào ơi nó đà mà nó êm xong cái đang ngủ dậy rồi sáng mai dậy đó dậy mở liêu ra xong rồi thẳng chân xuống như thế này lấy dây lên dưới được một cái là nó không bị uh, cái chân nó phải không khom ở, ở ngoài như thế này đấy rất là khó chịu luôn nếu mọi người có những câu hỏi gì thì cứ thả ở dưới bình luận cho tụi mình biết với nhá cảm ơn mọi người đã theo dõi video này tụi mình là YNK Adventure xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo tạm biệt mọi người